Xin chào các bạn, hôm nay mình uh, quay trở lại với channel Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của mình Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề giấy test Covid âm tính để được đi qua các cái tỉnh thành mà có cái quy định là buộc phải người đó phải có cái giấy xét nghiệm âm tính thì mới vào được thì mình thấy cái vấn đề này nó rất là nó không có hiệu quả các bạn nó không hiệu quả mà nó gây ra lãng phí tiền bạc công sức người ung ứ đi, ờ, đi kiểm ờ, đi test covid dẫn đến là dễ dàng lây lây nhiễm lây lan nữa các bạn bởi vì cái giấy test covid này á ờ, có chỗ thì 7 ngày có chỗ thì 3 ngày các bạn thì cái cái giấy mà 3 ngày cái số mà 3 ngày hay 7 ngày nó không có nói lên được cái điều gì hết các bạn cái giấy test này nó chỉ xác định được là bạn không có bị nhiễm hay bị nhiễm tại cái thời điểm bạn kiểm tra mà thôi sau khi bạn kiểm tra một tiếng đồng hồ sau các bạn gặp cái người bị nhiễm các bạn vẫn bị nhiễm hay là một ngày gì đó các bạn bị nhiễm sau đó bị nhiễm chứ không phải là khi mà các bạn có cái giấy này có nghĩa là các bạn hoàn toàn là không bị nhiễm trong vòng 3 ngày hay trong vòng 7 ngày đó bởi vì cái giấy nó chỉ kiểm tra là các bạn có bị nhiễm hay không bị nhiễm tại thời điểm bị nhiễm tại thời điểm kiểm tra chứ nó không có phải là một cái liều thuốc kháng thể hay là một cái liều ờ, vaccine gì có thể giúp cho các bạn là an toàn trong vòng 3 ngày là chắc chắn trong vòng 3 ngày đó là bạn không bị nhiễm cái đó là không không không không không không không có cam kết cái điều đó mà mà những một số tỉnh nó đặt ra những cái quy định như vậy thì thật sự là rất khó à, gây ung ứ ờ, mấy người mà đi ta đi làm ăn hay là những cái công ty vận tải họ họ phải đi kiểm tra để mà họ được đi qua tỉnh này tỉnh kia đó thì ờ, gây ung ứ và dễ dàng lây lan mà tốn chi phí tiền bạc của người ta bốn năm trăm nghìn hay bao nhiêu tiền qua một lần kiểm tra mà phải mấy ngày phải quay lại kiểm tra để mà đi làm ăn thì nó sẽ rất là khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hay là cho những cái người mà đi đường À, có cái công chuyện phải đi ờ, qua đi lại ờ, giữa các tỉnh đó còn nếu không thì các bạn là coi như là cấm luôn là không cho đi luôn thì ờ, thì thì nó có thể là nó sẽ giảm lây lan hay là như thế nào đó chứ còn cái giấy đó là nó thật sự nó không ý nghĩa gì hết các bạn nó không có quyết định được là các bạn không có bị nhiễm sau khi các bạn kiểm tra các bạn chỉ không bị nhiễm khi tại cái thời điểm mà họ kiểm tra các bạn thôi các bạn vừa bước ra khỏi cái chỗ kiểm tra đó có thể các bạn bị nhiễm ngay lập tức từ từ người bị nhiễm covid Ừ. cho nên là mình thấy cái quy định này nó không không có hợp lý lắm ừ. thì hy vọng là chính phủ có thể là xem xét để mà bãi bỏ cái quy định này à, để cho nó giúp cho nó thuận tiện hơn các cái cái chuyện đi lại giữa các tỉnh một là cấm luôn hai là phải cho đi như thế nào đó để cho nó giảm cái à, cái chuyện ùn ứ hay là khó khăn giữa các tỉnh à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn